nên chúng ta phải luôn luôn thánh cho Đức Chúa và phải luôn luôn thánh cho Chúa Amen tình để ô uế nó sẽ xâm nhập vào đời sống của chúng ta Phải thánh cho Chúa mỗi ngày Xin máy chiếu chỉ cho tôi à, trong mát đoạn 16 từ câu 14 đến câu số 20 Mát đoạn 16 mới là nói đặt sẵn trong tay nếu uống giống như họ thì nó chẳng hại gì hãy đặt tay trên cái áo thì kẻ họ sẽ lại hành amen amen chúng ta mới qua mấy ngày Chúa Giêsu phục sinh thôi bây giờ thì Chúa Giêsu cũng đang ở với các môn đồ chưa hết cũng như ngày phải không Giêsu sống lại và ở với môn đồ bao nhiêu ngày à, 40 ngày thì từ ngày 9 cho đến bây giờ là chưa hết 40 ngày phải không ạ Chúa Giêsu vẫn ở các với các môn đồ à, ở đây chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu hiện ra cho 11 môn đệ khi họ đang họ đang ăn thì ngài rất về sự vô tín cùng lòng của họ vì họ không tin lời những người đã thấy Ngài sống lại. Chúa Giêsu đã sống lại và Ngài khiển trách các môn đồ của Ngài vì sự vô tín lòng không tin của họ. Chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa vì Chúa Giêsu đã chết nhưng mà Ngài đã sống lại rồi. Chúa Giêsu nói rằng là ta là đấng hàng xóm ta đã chết còn ba ngày thôi amen Ba ngày đã sống lại có nghĩa là quyền âm phủ không có thể giữ chúa giêsu chúng ta được và chúa giêsu đáng sống đời đời ngài đã sống lại rồi amen và ngài đã lấy lại cái quyền của sự chết mà Satan đã nắm quyền và sáng hôm nay chúng ta sẽ nhận lại y quyền amen chúng ta mỗi một người khi Chúa Giêsu đã chết thật cho chúng ta rồi và ngày thứ ba ngài đã sống lại và ngài tước đoạt cái quyền của Satan rồi và ngài giao lại quyền đó cho các môn đồ của ngài ngài giao lại cái quyền đó cho tất cả những người kia amen ngài à, bảo họ rằng hãy đi khắp thế giới truyền giảng phúc âm cho mọi người ai tin chỉ phép bắt tên thì được cứu rỗi ai không tin sẽ bị đốt phạt những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo họ sẽ nhân danh ta mà đuổi quỷ nói các ngôn ngữ mới bắt dân và nếu uống nhầm chất độc cũng chẳng bị hại mà họ thật ra đi cái đau cái đau sẽ lành ở đây là chúng ta thấy rằng là ngài phát cùng các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế giới giảng tin lành cho mọi người ai tin và chịu pháp ốc lên sẽ được cứu rỗi ai không tin thì sẽ bị thất phạt vậy những kẻ tin sẽ được các giáo tờ này ở trong bản dịch mới thì à, nói nó em dịu hơn đó là những người tin sẽ được các giáo tờ này cho nên những kẻ tin thì nó gắt tin nhưng mà những người tin sẽ được các dấu lạ này amen ai tin và chịu phép bắt tên sẽ được cứu rỗi ai không tin thì bị góp phạt đây là lời của đức chúa trời amen chúng ta tin chịu phép bắt tên chúng ta được cứu rỗi nếu mà tin mà không chịu phép bắt tên thì cũng không được cứu rỗi đấy bởi vì chúng ta chống lại lời của đức chúa trời nên những người tin hoặc là chịu pháp các em sẽ được cứu độ amen ai tin không chịu pháp các em thì mất đi cái sự cứu độ và ai không tin thì sẽ bị đón phạt amen đây là lời của chúa trời chúng ta biết được rằng con người là con của đức chúa trời amen đúng không ạ adam con của đức chúa trời con người tức là con Chúa Đức Trời và được đặt tên là người Amen có một số câu kinh thánh một số sách như là sáng thế ký đoạn 6 hay là dốt có nói rằng là con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người xinh đẹp và lấy làm vợ con trai của Đức Chúa Trời đến chồng Chúa chúng ta biết con trai của Đức Chúa Trời là ai không người tin Chúa như xong mà lấy vợ đâu bà nào lấy tin Chúa đó là con trai của Chúa Trời sáng thế ký đầu sáu thấy lấy thấy con gái mà người xinh đẹp rồi lấy làm vợ như vậy con trai của Chúa Trời là ai tôi biết không cũng người tin Chúa là ai à? thường thường có stress không phải không ạ à? sao mà yếu quá Amen. mình tin thì mình cứ mạnh mẽ lên Amen. có ai có ý nào khác không đang đứng là lại có ai ý nào khác không dòng dõi stress không à, chúng ta nhớ rằng trong sách cái ký đoạn bốn á, thì nói rằng là dòng dõi của ca in bye bye đức chúa trời luôn ok không nhưng mà qua đoạn năm thì nó về dòng dõi của sếp họ bắt đầu kính sợ đức chúa trời họ bắt đầu bập bập thở dân tế lễ cho đức chúa trời mà qua đoạn 6 thì con trai đức chúa trời thấy con gái là người xinh đẹp là lấy làm vợ và đây là những người tin kính và những người bất kính kết thiệp lại với nhau và thấy rằng chúng ta thấy rằng là thần của đức chúa trời ra khỏi họ thần của đức chúa trời liền khỏi loài người không còn ở loài người và đây là một điều thật là kinh khủng thật là đau đớn khi thần linh từ đức chúa trời ra khỏi loài người thì loài người chỉ là xác thịt mà thôi chẳng làm được cái gì siêu nhiên hết và chúng ta nhận thấy từ nhưng mà Chúa không bao giờ nói với thiên sứ ngươi là con ta ngày nay ta đã sanh được amen Chúa không có nói với thiên sứ rằng là ta là cha ngươi và ngươi là con trai con gái mà chỉ có con người mới là con của Đức Chúa Trời mà con của Đức Chúa Trời đúng nghĩa ngày hôm nay là chúng ta tin vào Chúa cứu thế Giêsu trở thành con của Đức Chúa Trời amen Thế Kinh Thánh ghi rằng là Nhưng ai Vậy những kẻ đi Sẽ được các giáo lạ này Như vậy là Những người tiên đó là ai Ai à? Những người tiên là chúng ta phải không Chúng ta thì đúng rồi Nhưng mà chúng ta đi sâu vào tí nữa đi Những người tiên là ai những người tin là những người tin Chúa ai tin nhận Chúa Giêsu thì sao được quyền phép trở thành con Đức Chúa Trời người ấy không phải sinh bởi khí huyết bởi tình dục bởi người nhân sanh bởi Đức Chúa Trời như vậy những người tin là con của Chúa Trời Amen những người tin là con của Đức Chúa Trời bởi vì ai tin nhận Chúa Giêsu thì người ấy trở thành con của Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời sanh ra Amen bởi vậy Chúa nói là những người tin sẽ được cách giáo là này bởi vì khi người ấy tin Chúa Giêsu thì người ấy trở thành con của Đức Chúa Trời và chính Đức Chúa Trời giao cho họ cái quyền Amen cái quyền ấy là cái quyền làm con của đức chúa trời chúa không giao cho người ngoại không chúa giao cho những người được gọi là con của đức chúa trời thật sự amen người nào thật sự được sinh ra bởi đức thánh linh hệ chi sinh bởi xác thịt là xác thịt hệ chi sinh bởi thánh linh là không amen ai là người được sinh bởi đức thánh linh thì được gọi là thân amen bởi vì chúng ta có một tâm linh bên trong chúng ta đó đó là hơi thở của Đức Chúa Trời Ngài hà hơi vào và khi Chúa Giêsu sống lại thì Ngài, Ngài gặp môn đồ và Ngài hà hơi vào các môn đồ và Ngài nói là hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh Amen đó là lần hà hơi thứ hai mà Chúa Giêsu đã hà hơi trên những môn đồ để họ được tái sanh thật sự lần hà hơi thứ nhất là Ngài hà hơi trên Adam Amen và lần hà hơi thứ hai thì cái hà hơi đến các môn đồ của ngài và họ có một tâm linh để có thể nhận biết thế giới để có thể nhận biết đức chúa trời của mình amen à, và họ có một tâm trí họ có một linh hồn để có thể quyết định có ý chí vì sao chúng ta tiếp xúc với thế giới vật chất chúng ta có ngũ quan để tiếp xúc với thế giới vật chất tâm linh tiếp xúc với thế giới linh amen à, còn phần hồn là ý chí tình cảm ý chí của chúng ta để tiếp faltando não Amen. Như vậy thì qua sự chết của Chúa Giêsu và có sự sống lại của Chúa Giêsu và ở đây Kinh Thánh Philip ừ, đoạn 2 nói rằng là Ngài vâng phục cho đến chết bởi sự vâng phục của Ngài mà Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên tất cao và danh của Ngài trên hết mọi danh. Và những người tin là con của Đức Chúa Trời là em của Chúa Cứu Thánh Giêsu và người ấy có quyền sử dụng danh của Chúa Giêsu để trừ quỷ Amen chúng ta có quyền sử dụng danh của Chúa Giêsu để trừ quỷ chúng ta nhớ bảy con trai của Sê-va không họ nói rằng ta nhớ danh Chúa Giêsu của Phaolô mà trừ chúng bay thì quỷ thì sao à, nó nó xông vào nó xé áo xé quần rồi bắt đầu thương tích bỏ chạy không nhưng mà những người tin thật sự là con của Đức Chúa Trời những người đó có quyền sử dụng danh của Chúa Giêsu để điều quỷ nếu thật sự chúng ta không phải là người con của Đức Chúa Trời chưa được tái sanh thật sự chúng ta không thể sử dụng danh của Giêsu để trừ quỷ được quỷ nó có thể tấn công chúng ta đấy nhưng mà chúng ta là người con của Đức Chúa Trời thì có quyền dùng danh của Chúa Giêsu để trừ ai là người đã từng quý quyền rồi xin giơ tay cho tôi xem không cảm ơn chúa cũng có khoảng một phần ba người đã nhân danh Chúa Giêsu và trừ quỷ còn một số người là ờ, chưa trừ quỷ là nào phải không nếu mà chúng ta chưa trừ quỷ lần nào rất là nguy hiểm đấy phải vậy không có vì ma quỷ chúng ta thấy là ma quỷ nó cắn lửa em ma như thế nào bằng lời amen bằng tư tưởng phải phải không nên ma quỷ có nhiều cách nó cám dỗ con người nên khi nó cám dỗ quý bà anh chị em thì quý bà anh chị em có làm gì hả chúng ta phải nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ mà bởi vì ma quỷ thì sao ma quỷ là phải nhân danh Chúa Giêsu trừ quỷ và chúng ta trong dân ơi là bốn mươi bài đó rằng là phục Chúa Trời tất cả mọi vị thì nó sẽ xa lánh anh em chứ còn không có dùng danh Chúa Giêsu không có chống cả ma quỷ thì chúng ta không thể nào mà thắng hơn ma quỷ được trong quá khứ của chúng ta chúng ta có rất là nhiều việc mà gọi là những công việc chết đó, là tham gia với đồng bóng này, phù phép bói quan càng thục rồi bùa ngãi rồi không có thế giới linh rất là nhiều nên khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì chúng ta phải nhớ đến Chúa Giêsu mà đường ý đuổi nó ra hết amen lúc đó chúng ta chưa biết có người khác giúp đỡ có một sư giúp đỡ anh em mình giúp đỡ để đuổi các quỷ nó ra khỏi đời sống của chúng ta amen nhưng mà sau đó thì chúng ta kinh nghiệm sự giải cứu của quỷ chúng ta phải tự bảo vệ chính mình amen chúng ta phải lưu ý hàng ngày bởi vì hàng ngày chúng ta luôn luôn bị cám dỗ những người đã chết trong ma quỷ ở trong tội lỗi nó không cần đấy đâu bởi vì nó kể cho nó rồi còn anh chị em là người của đức chúa trời gọi là con của đức chúa trời thì nó rất quan tâm đến anh chị em đó. khi uh, Satan đánh chồng Chúa thì Chúa nói rằng sao anh ngươi từ đâu đến cái nó nói sao tôi dạo chơi đây đó khắp nơi trên địa cầu nó dạo nó rình mò bao và nó rất quan tâm đến những người con của Đức Chúa Trời nó cám dỗ lại cám dỗ những người con của Đức Chúa Trời không cám dỗ những con người thuộc về nó Amen nên là anh chị em luôn luôn bị cám dỗ mà cám dỗ thì chúng ta phải nói rằng có lời chết rằng ở sa tăng hãy lui ra khỏi này Amen chúng ta thấy là đến nỗi mà khi rơ đứng trước mặt Chúa Giêsu nó còn nó còn đột nhập vào chính phi rơ đấy phải vậy không nên Chúa Giêsu nó ở Satan hãy ra khỏi ta hãy lui ra đằng Satan chúng ta giải cứu phi rơ đấy amen sứ đồ nó còn nhập đó đừng nói là tiếng đồ amen nên chúng ta biết là thật là thật là vô thải chúng ta amen nên tôi nói với tất cả anh chị em nhất là các bạn thanh niên dễ dàng xa vào chúa cám dỗ lắm amen Amen. nên chúng ta có biết quỷ và tội lỗi dẫn đến sự chết và quỷ nó không chừa một ai nhưng mà đối với những người con của Đức Chúa Trời đã được giải cứu rồi thì chúng ta không mời nó trở lại nhưng mà chúng ta phải giữ đạo sống thánh khiết công chính trước mặt Đức Chúa Trời và không để một cái cửa ngõ nào cho Satan bước vào hãy đại thân thể các liên các các nó phải phục amen hãy đại thân thể chúng ta ma quỷ thì nó cám dỗ là mấy điều là mê tham của ác mê tham của xác thịt và kiêu ngạo amen đó là những điều mà nó phải thường các chỗ những con người quê chúa trời tôi không nói về tôn giáo nhưng mà tôi nói tất cả những người con của đức chúa trời những người thật sự được tái sinh thì phải nhân danh Chúa giêsu mà trừ quỷ amen ở tôi à, có một à, một cái cô cô này cũng yêu mến chúa rất là tốt nhưng mà cô ta thì cũng có nhiều cái yếu đuối lắm cái là tình cảm yếu đuối lắm nhưng mà đối với quỷ thì có đủ quỷ thì rất là nhanh ngày kia người anh của cô á tự nhiên cái bụng nó phân to ra nên là đưa đến bệnh viện bệnh viện kiểm tra xong rồi bác sĩ nói thôi để anh nằm à, đây vài ngày rồi thì anh về có nghĩa là xong rồi đấy sơ gan thì quý và quỷ luôn luôn có cơ hội để xâm nhập vào đời sống của con người khi chúng ta sai phạm thì đó amen amen anh chị em năm buổi tối nhưng bây giờ mình sư hỏi cái em phải nói và phải giải cứu cô hết bốn năm chín năm hồ tạ linh nó ra bởi vì nó là nó nói là nó là chồng của cô ấy bởi vì lý do cô là chưa gái là má mình nên linh tà dâm nó đã xâm nhập và tối nào cũng lập tình có vì tôi nhìn thấy là tôi biết có vì người có cổ xanh sao mà người còn nên tôi nói với quý vị rằng là phải ngưỡng vị amen không phải là nó nhập nó lên cơn gì đó là chúng ta mới đuổi nhưng mà hàng ngày phải ngưỡng vị những cái tư tưởng xấu thế hãy dâng lên Chúa Giêsu truyền lệnh cho nó đi ra amen amen amen tại hội thánh tôi có một cái bà già 70 tuổi rồi chồng thì chết lâu rồi tối hôm đó bà thấy ông chồng trở về và nó mới vừa nằm xuống chồng cái nó nói bà xin vào cho tôi nằm tí thì theo cái, cái cách phản xạ thì bà cũng xích vào để thắt nằm nhưng mà lúc đó thì thắt linh do bà nhớ lại rằng là người chết không có trở về nhà đây là ma quỷ giả dạng chồng của mình và trong danh Chúa Giêsu kẻ lừa dối đi ra khỏi nhà ta linh có sự chết rất mạnh phòng của ta nó chưa đi bạn là một lần thứ hai trong danh Chúa Giêsu đấy đi ra khỏi nhà các bạn Urine năm thứ ba và nó là hết đức tin trong chết giêsu đi là nó lưng lừa dối lưng cái sự chết này tin phóng ra ra khỏi từ cái ao à. nếu không biết là thật nếu không ngủ vị thì tối đó nó sẽ ngủ và đó là lưng của Satan nó giải dạng chồng chứ không phải là chồng và nó nên làm tình và nó làm tình nó làm cho thân xác của chúng ta bị ô uế đấy bởi vì Chúa đã thánh hóa Chúa sử dụng chúng ta là đền thờ Chúa sử dụng chúng ta là của lẽ sống và thánh nhưng mà ma quỷ nó đến nó đem sự ô uế trong đền thờ mà ô uế trong đền thờ thì thánh linh sẽ ra khỏi đấy chúng ta hiểu điều này thánh linh ở trong chúng ta chúng ta phải là người thánh của ta luôn luôn phải thánh vì chúa là thánh amen đừng để một cái điều gì ô uế và tất cả những quy luật của Satan có sự cấu tạo, tất cả đều là sự ô uế ghê tởm trong mặt anh anh dám làm những anh em không đi nha mình thấy sướng quá rồi để cho nó làm nha amen à, nhiều người chồng chết rồi mà chồng cứ phải làm tình suốt rồi ngủ suốt chết dở rất là nguy phải nhân danh chúa mà trừ hủy được chưa đủ hủy được chưa à, đuổi liên tục nha chứ không phải là là chỉ nhập vào ai đó mới đuổi không phải là như vậy những người đó bị ma quỷ nhập chúng ta nhớ rằng có ba cái cấp bậc một cái người chẳng hạn như những anh em bị ma túy bị tiền gì đó tức là một cấp thứ nhất nhẹ nhàng thôi anh em cái phụ là đây nhưng mà cái cấp thứ hai đó đó là bi quan trong cuộc sống luôn luôn muốn tự tử không muốn sống được đó là cấp thứ hai và cái cấp thứ ba đó là điên luôn không còn biết gì nữa đó là bị ma túy chiếm hữu hoàn toàn luôn đó là cấp thứ ba Đấy, cách thứ ba này là quý vị là có đủ quân đủ vị ờ, rất là <clears throat> không phải là tích tắc đâu nếu chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta có thể đủ vị rất là nhanh chóng đi truyền giáo nhưng mà để những người bị án chiếm hữu về hội thánh để giải cứu thì Chúa sẽ huấn luyện chúng ta cách để mà đủ vị nó cũng có thể giải hạn chứ không phải là nhanh chóng đâu amen dùng tiếng mới mà nói những người tin sẽ dùng tiếng mới mà nói amen qua tất cả chị em đã nói tiếng mới rồi đó những người mà chưa nói tiếng mới đó tiếng mới có nghĩa là tiếng lạ đấy và tiếng mới cũng là cái thứ tiếng ở trong vương quốc thiên đàng mà cái thứ tiếng của con người thuộc linh nói ra chứ không phải thứ tiếng của người phạm tục ngày xưa nữa amen amen ngày hôm nay chúng ta nói trong yêu thương ngày hôm nay chúng ta nói trong dây dựng ngày hôm nay chúng ta nói toàn những cái tiếng mới rồi tiếp mà ra chúng ta có những loại tiếng mới mà chúng ta nói trong cơ đốc dân đó, là những người con gái chưa thiên đời chúng ta nói nó khác bằng rằng rồi chúng ta nghe nó chối tai đó nghe ta nói rất là chối tai phải không nhưng mà trong anh em trong chúa nói lời yêu thương nói lời gây dựng nói trong lời của đức chúa trời đó là tiếng mà đức chúa trời ban cho chúng ta chúng ta đầy dạy lời đức chúa trời chúng ta nói ra lời đức chúa trời lòng đầy dạy thì miệng nói ra amen đầy dạy lời đức chúa trời thì nói ra lời đức chúa trời và tiếng mới là cái tiếng mà đức thánh linh ban cho chúng ta thì chúng ta phải nói liên tục anh chị em đừng bắt kèm đức thánh linh nói liên lạc anh chị em hãy cầu nguyện liên tục tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm thần cũng cầu nguyện bằng trí khôn amen chúng ta có hai loại cầu nguyện một loại cầu nguyện bằng tâm thần đó là cầu nguyện trong thánh linh đó là cầu nguyện trong tiếng lạ amen còn cầu nguyện trong trí khôn là cầu nguyện theo tiếng hạ lệ của mình có phải không ông Hiệp trong tâm linh là là là, là từ đâu chị em từ đâu mà ra biển từ lòng lòng hả từ lòng từ trong lòng cầu nguyện ờ, theo tâm tâm trí là từ đâu em chưa hiểu không ạ à? tâm linh là ở chỗ nào hả trong lòng trong lòng mình hả amen ông là ở đây nè ông là tim đó phải vậy không ông là tim đó hồn miệng trong tâm linh là từ tim của chúng ta nói ra miệng hồn miệng là tâm trí trí khôn đó, từ cái đầu của chúng ta não của chúng ta nói ra miệng amen và dù là tâm linh nói ra miệng rồi là tâm trí nói ra miệng có nghĩa là chúng ta khi chúng ta cầu nguyện bằng tâm linh là câu điểm trong tâm trí thì cả ba phần linh hồn và thân của chúng ta cùng nhau tụ tập amen không miệng là thân thể đúng không amen, amen. không có còn miệng bằng tâm thần cũng cầu miệng bằng trí khôn amen nên chúng ta không thể thiếu cầu nguyện trong tâm thần được và các tôn tới của Chúa là những con người mà tay giấy Việt Nam thì họ cầu nguyện bằng tâm thần 60 phần trăm chứ không có mươi phần trăm bởi vì sao khi tâm linh chúng ta được sống lại được tái sanh và thánh linh với chúa trời ngự trong tâm linh của chúng ta và chúng ta có âm tính của đức thánh linh để chúng ta nói chuyện với đức chúa trời nên tâm linh chúng ta cần phải đầy dẫy cần phải giao thông với đức chúa trời liên tục để tâm linh ấy làm chủ cái cuộc đời của mình amen để chúng ta không cầu nguyện trong tâm linh tâm linh chúng ta yếu mà chúng ta cứ cầu nguyện trong trí khôn thì trí khôn chúng ta nó mạnh hơn mà trí khôn này nó phần hồn để làm chủ thì không có tốt là tâm linh làm chủ amen để muốn tâm linh làm chủ thì tâm linh phải đầy dạy đức thánh linh tâm linh phải luôn luôn giao thật với đức thánh linh nói cái lại với đức chúa trời amen đức chúa trời nghe đức chúa trời biết amen amen, amen. nên tôi đi đâu á tôi cũng cầu nguyện mình thiên hạ tôi lái xe tôi cũng cầu nguyện mình thiên hạ tôi đi lang thang đi vòng vòng đi cầu nguyện gọi là tu thanh cũng cầu nguyện bằng tiếng là những gì cần công bố cái gì ta công bố là hy vọng amen phản hồi cầu nguyện liên tục và đó là những con người thuộc linh và xây dựng chính là sau mình những người tin dùng tiếng mới mà nói amen đây là vị mới của chúng ta amen chúng ta là con của đức chúa là những người tin là con của đức chúa là thì con của đức chúa là có quyền dùng tiếng mới mà nói amen, amen. mà nếu không ai không dùng tiếng mới mà nói đó là thì thòi đáng chịu phải vậy không có thể đây là quyền ưu tiên cho con của Đức Chúa Trời Amen quyền ưu tiên cho con của Đức Chúa Trời để nói với Đức Chúa Trời người nói tiếng lạ không phải nói với người ta bèn là nói với Đức Chúa Trời bởi chẳng ai hiểu vì trong tâm thông người nói lời màu nhiệm quá cao siêu lời rất cao siêu nói chuyện với Đức Chúa Trời mà một người dùng tiếng mới mà nói xin chứng rằng người ấy là con của Đức Chúa Trời Amen phải vậy không Amen. bởi vì người ấy nói chuyện với đức chúa trời nói những lời cầu nhiệm với đức chúa trời mà nhưng mà người ấy được xác chính là con của đức chúa trời mà con của đức chúa trời thì có quyền nói chuyện mới nói với đức chúa trời được chưa Amen. chúng ta sẵn sàng nói đi mới liên tục đây là lý do chúng ta có những cái trung tâm giải cứu lý do chúng ta có những người được chữa lành chúng ta có nhiều con người được biết tội bởi vì người ấy được bắt tên trong đức thánh linh nói với bạn amen amen nha chị em nhà đã và bạn mẹ sẽ bước đi ai có nói gì thì nói mình nhận từ đức chúa trời mình nhận từ nơi thánh linh của đức chúa trời hãy cứ tiếp tục cầu nguyện bằng thánh linh tiếng là là tiếng mà đức chúa trời ban cho chị em một cách nhưng không ở đây là ân tứ thánh linh Âm tứ thánh linh này được ban cho anh chị em và không bao giờ lấy lại. Nó thành của của anh chị em rồi. Đó là của riêng của anh chị em rồi. Chúa không có lấy lại. Bất cứ lúc nào anh chị em nói với Chúa cũng được. Còn cái âm tứ thuộc linh nói tiếng là không giải tiếng là là âm tứ thuộc về thánh linh thuộc về thánh linh khi thánh linh vận hành có một người nói tiếng lạ có một người đứng dậy không giải tiếng ấy đó là âm tứ này là nói với họ thánh nói với người khác nói với con người còn cái âm tứ mà khi được bóc tên nó nói thế mà âm tứ được quyền riêng cho riêng với mày, để nó truyền với chúng nào amen nhưng mà chúng ta thấy hai loại âm tứ tiếng lạ mà à, âm tứ nó thuộc về thánh linh còn âm tứ là chúng ta cho là thuộc về chúng ta amen amen tiếp tục nói tiếng lạ còn tiếng lạ trong hội thánh của chúa khi hiện chung với nhau có những sự văn hành của thánh linh chúa trời chúng ta sẽ nói tiếng lạ và ông người không giải nếu không không giả thì ngồi xuống amen mình nói với chúa chúa với mình amen cảm ơn chúa lấy nhân ta mà trừ quỷ dùng thế mới mà nói bắt sẵn trong tay có ai đã từng bắt sẵn trong tay chưa có được không ờ, mai anh thằng này giỏi quá nhỉ có bị đánh không không không không kỳ thật không bạn đâu dẫn nước dẫn nước dẫn dẫn chị về cái gì hả chị sao ta sao quỷ hả sao ta sao ta bao quỷ hả amen chắc không ạ à. chắc chắc không ạ à. chắc tội cũng đã như vậy là quý vị sai hết rồi bởi vì à, đầu tiên là chúng nó lấy dân ta mà trừ quỷ rồi bây giờ chúng làm lại sao phải vậy không cái giống lại đầu tiên là lấy dân ta mà trừ quỷ rồi mà amen như vậy bắt sẵn trong tay ở đây tôi nói này xưa môi xe kêu con rắn ấy tổng hợp thế nào con người cũng bị treo lên thế ấy hầu như thế ai tin ai thì được sự sống amen con rắn tiền đồng quan có nghĩ gì anh chị em biết không bởi vì dân sự của Chúa chống nghịch môi xe chống nghịch Đức Chúa Trời rắn người nó cắn chết thấy họ kêu vang với Đức Chúa Trời thì Chúa bảo môi xe kêu con rắn ở đồng văn con rắn cộng đồng á có nghĩa là con rắn nó chỉ về tội lỗi được đóng đinh trên thập lỗi đã được treo lên tội lỗi đã được đóng đinh và ai nhìn thấy tội lỗi mình đã được tha thứ người đó được chữa lành amen ngày xưa mô xê có một cây gậy con rắn của mô xê cây cạnh của mô xê nuốt tất cả các cây cạnh của các thuộc sĩ thì tội con rắn nó chỉ về tội lỗi nhưng mà đưa vào tay của đức chúng ta có quyền cho nó quý vương thì quý vương nó phạm thứ em tội lỗi vì chúng ta và qua chúng Chúa Cứu Thế thôi chúng ta được sự công chính trong Đức Chúa trong tôi linh kỳ vào năm câu số hai mươi nói như vậy chúng ta trở nên công chính cho đến chúng nào mà nếu ta quay lại với tội lỗi thì chúng ta chối bỏ thật tình chối bỏ sự chết của Chúa Giêsu để nuôi dưỡng và sống được hãy biết chính các bạn là ai amen chính các bạn là ai các bạn là ông quyền trên sa Satan dùng danh ngài mà thượng quỷ các bạn sẽ thành công với cái đời dùng chính hóa mà nói các bạn thấy quyền của tội lỗi amen thấy quyền của tội lỗi có thể nắm sẵn trong tay amen không để nó là chủ cái cuộc đời của mình nữa nếu cũng nhầm chất độc cũng không có gì lại amen chị có nghe cái câu chuyện tại địa à, phương Nam Dương bốn bốn người trong một khu chú phán với họ đi qua hòn đảo bên kia để mà làm chứng nhân rao giảng phúc âm tại đó họ đưa ra cho hội thánh cầu nguyện hội thánh ngăn trở không cho họ đi họ không thể qua được cái đảo đó được bởi vì cái đảo đó là cái đảo ăn nhiều người họ hội thánh không cho đi nhưng mà sau đó thì họ cầu nguyện họ quyết định đi bởi vì chúa thánh linh phán bảo họ đi qua đây nếu có chết cũng sẵn sàng chết thì họ muốn người đi một chiếc thuyền qua bên đảo đó vừa tập quanh họ leo lên đảo thì dân chúng mừng quá ta rước những người này vào khi rước vào thì lúc đó là trưa rồi họ đãi một bữa ăn rất là thịnh soạn những người này cúi đầu xuống cầu nguyện xong là ăn ngon lành khi họ vừa ăn xong rồi thì nói chuyện rồi bắt đầu dân làng bắt đầu nó chạy tới càng lúc càng đông càng lúc càng đông càng lúc càng đông những người này họ không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng mà có một cái người cũng làm ở đó ông ta chịu hết nổi rồi ông ta mới la lên giờ cái nhất là đất nước Việt Nam của chúng ta thật sự có nhiều loại độc hại nhiều hóa chất kinh khủng vô cùng đất cũng bị độc hại rồi cá ờ, độc hại nước bị độc hại bầu trời bị độc hại nhưng mà người có đức trời uống nhầm chất độc hay ăn nhầm chất độc hay hít thở chất độc cũng không bị hại bởi vì người đó là con của đức trời bởi vì người đó đây để việt nam có thánh linh đức trời amen amen amen, amen. được bắt lên một đức thánh linh một lần nhưng mà chúng ta phải tiếp tục đầy dạy đức thánh linh phải tiếp tục đầy dạy đức thánh linh để ngày nào còn sống thì tiếp tục đầy dạy đức thánh linh đầy dạy năm người đức thánh linh amen Chúa Giêsu được đầy dạy đức thánh linh xong thánh linh đưa Chúa Giêsu vào đồng toán chuyện ba vị các điều bốn mươi ngày và khi ngài trở về ngài đầy dạy nguyên năng của đức thánh linh amen amen là sự kiên nhẫn cầu nguyện thì đầy dạy nguyên năng của đức thánh linh amen chị em chia nhau cùng vậy chị em sẽ là vợ nhưng có đức tin những chuyện đó được tránh cho các con các con sẽ nhận lấy quyền phép amen amen những người tin là những người nhận lấy quyền phép Chúa Giêsu đã sống rồi Chúa Giêsu sai sai phái họ đi ra nhưng mà Chúa Giêsu đó rằng phải đợi trong thần cho đến khi mặc lấy quyền phép từ người cha amen có nghĩa là các con phải đợi trong thần cho đến trường thánh linh từ đời đổ xuống thì các con rồi các con sẽ đi amen à, khi các con nhận lãnh chúng ta linh rồi nhận lãnh chúng quyền hết rồi thì các con sẽ dân danh ta mà trừ quỷ nếu không có thánh linh có nhân viên chúa trừ quỷ được không nếu không có thánh linh thì có dùng tiếng mới nói được không nếu không thánh linh là có thể bắt đánh trong tay được không nếu không có thánh linh của đức chúa trời có thể là nếu uống chấm chi độc cũng chẳng hại gì được không không tất cả là bởi thanh huân của đức chúa trời tất cả là bởi vì thanh linh của đức chúa trời amen amen đức chúa trời của chúng ta có hai món quà món quà thứ nhất Chúa Giêsu Chúa Giêsu cho ai quý bạn chị cho chúng ta tất cả Chúa Giêsu là một món quà thứ nhất ban cho thế giới tội lỗi này thế nhờ nó mà được cứu amen. nhưng mà đức thánh linh là món quà thứ hai không phải ban cho thế giới tội lỗi nhưng mà ban cho hội thánh là những người con của chúa trời amen, Nếu có người không là sống mà cho con cái mình và con thay, muốn gì cha các con trên rồi lại không ban đức thánh linh cho người xin ngài sao qua đức thánh linh chúng ta lại có tất đây là năm nhóm lạ để đi ra kỳ giáo để chinh phục những linh hồn tội nhân nhưng mà biết bao nhiêu đã thật thánh linh của đức chúa trời đã dẫn dắt chúng ta vào để chúng ta phải nhận mạnh tất cả cơ việc của đức chúa trời nhận mạnh tất cả mọi lời hứa của đức chúa trời amen đặt tay cái đau đang sẵn chúng ta tranh quyền bệnh tật amen chúng ta tranh quyền bệnh tật hãy đặt tay lên ai đó bệnh tật trong nhà của mình đặt tay lên trong danh Chúa Giêsu bệnh tật và đi với đi amen thì bệnh tật nó theo nếu nó chưa được lành ngày mai đặt tại tiếp trong danh Chúa Giêsu bệnh này phải đi ra và chi thể này phải được hồi phải được sống lại phải được sống lại chứ lành nếu ngày mai không xong thì tiếp tục nhân danh Chúa Giêsu còn cứ nhân danh Chúa Giêsu cứ nhân danh Chúa Giêsu thì có có danh nào đứng nổi không không ông thân nó có đứng nổi không sự gai nó đứng nổi không HIV nó có đứng nổi không không bởi vì danh Chúa Giêsu là trên hết mọi danh Amen. Amen. Danh danh Chúa Giêsu kịp mình, danh Chúa Giêsu phá hủy nó, danh danh Chúa Giêsu cho linh của ông nó đi ra, linh của sơ ra nó ra, linh của bệnh tật nó đi ra, đi ra thì phải được chữa. Bởi vì chúng ta là con của Đức Chúa Trời, những người tin là con của Đức Chúa Trời là con Đức Chúa Trời có quyền về bệnh tật. Amen. Ngày xưa tôi bị uh, ờ, sốt sốt đấy, sốt huyết bao tử khi tôi lên cơn ấy, người nhà sát nó lên cơn rồi nó lên cơn nó rồi tôi run này, thì tôi bắt đầu cầm ly nước nóng để uống cho nó ấm tôi cầm ly nước mà nó rung rồi nó tạt hết nước nhưng mà có một cái chị em đó đó là trong dân Chúa Israel mình sống phép này đi khác điều này cách đáng sợ và lạ lùng nhưng mà không theo đúng hướng dẫn sử dụng là nó hư lắm cho bà ta nhưng mà bà ta cứ tới ngày nào cũng ông này ông nói thôi ừ, phải xử cho nó cho rồi chứ không nó tới nó quấy này mình quên và xử công bằng và chúng nó rằng là đức chúa trời cũng sẽ xử công minh cho những người ngày đêm kêu xin ngài amen cho những người ngày đêm kêu xin ngài và chú nói rằng là khi ngài đến khi con người đến có còn thấy đức tin trên mặt đất như người phụ nữ này vậy amen có nghĩa là khi Chúa Giêsu tái lâm thì Chúa có còn nhìn thấy ai còn mà đức tin không còn đức tin kiên trì giống như bà phụ nữ này không nên chúng ta cần có tin tin tin và tin cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại và kiên trì như vậy ai bền lòng cho đến cuối cùng thì được cứu cảm ơn và cảm ơn Chúa một tháng tôi có một à, con gái tuyệt vời lắm cô này tin à, nhận chúa và có đức tin rất là đức tin ông cha thì cũng à, hơi lang thang nên bây giờ bệnh tiểu đường huyết áp cao con tử viêm sông tai biến nên vô bệnh viện bác sĩ nói là ông là một người nặng nhất trong bệnh viện này cũng muốn năm rồi cô gái bắt đầu đưa ra một thánh cầu nguyện nhờ một thánh cầu nguyện tới bệnh viện cầu nguyện hai tuần sau thì ông xuất viện sớm nhất mà đến nỗi mà các bác sĩ họ tới họ họ phỏng vấn mình. quý vị biết gì không con gái rất là tin cậy là thấy không những khi đột phá đó hai tuần sau là quyền đưa về nhà ông bị tai biến mình nên nó, không có đứng nổi cứ nằm đi giường nhưng mà nó huyết áp bình thường trở lại bao tử được chữa lành rồi nằm đi giường con gái nó nè nha dạ, con dậy tôi chỉ giảng thôi tôi nói rằng là dù có bại liệt từ cổ xuống nhưng mà cái đầu nó vẫn còn minh vẫn cái đầu này vẫn có thể biết được và cái miệng này có thể nói được thì hãy công bố amen hãy nói lên công bố sự chữa bệnh công bố mình có thể đi được công bố mình có thể đứng được amen nếu cái miệng này méo không nói được thì cái tâm trí nó còn còn nghĩ được còn suy được còn có thể nói được trong tâm trí thì cứ vẫn cứ công bố đi thôi và chúa sẽ hành động nhà 35 tuổi còn thằng của tôi ông là người công giáo nhưng mà khi ông được bắt em thân ông có một cái tìm lá thư, lá thư, luôn ông bị tai biến cũng vậy mà có đứa cháu là nó là bác sĩ ông kèm ông không cho ông đi đâu hết nằm trên giường đó để cho nó kiểm tra nhưng mà nó ra khỏi cái ông, ông đưa mình nằm trên giường ông đưa mình ra ngoài theo theo thế cái cách ờ, phong cách ngày xưa gọi là ăn theo à, gọi là ăn theo hoài cứ đợi người khách còn nguyện còn nguyện cho mình còn cho mình không có đức tin không có sự hoàn thành không làm chú trên đời sống chúng ta không phải làm theo nữa amen mỗi người đều có thánh linh của đức chúa trời mỗi người đều có đức tin của đức chúa trời amen hãy tin cậy nơi lời của đức chúa trời hãy tin cậy vào thánh linh của đức chúa trời hướng dẫn cuộc đời của chúng ta và

giống của tôi đúng không? Các bạn biết không? Ngày xưa tôi đi xe ôm để nuôi vợ con rất là cực khổ nhưng mà khi lên bến xe ba ngày không ai hỏi han gì hết thì tôi nói direito eleitor.